những bài hát kèo cổ chọn lọc do bà Minh Lý hát dàn nhạc đoàn kèo trung ương đẹp, vòng truyền thống đoàn kèo trung ương ghi âm tháng 12 năm 1972 15 hôm 30 một trăm chiếc đĩa đi đôi ba trăm thì chiếc thì bát một cân thì đường đi cát đôi ba cân trong sang tới bên nước người khóc mi càng chạy ba tiếng ai ai chàng nỉ ơi bà bốn tiếng này tiếp nay nay tôi khóc càng bốn năm tiếng nơi danh cao chuộc thì ơi tôi cầm thì hòn hình rất tay tôi cầm thì hòn hình đá tôi quăng thì tôi ném xuống sông có phải như cái đảo vợ chồng thời hòn đất kia à, hòn đá nó nổi Oh, qua đốt tình hương trong khói tuôn đi tưởng những ấy chi âm bên này tưởng ai tưởng vọng ơi quân đi ơi tình này tôi đây tưởng